có cái hướng nhà là hướng tây nam có nhà hướng tây nam thì đây em đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây mọi người ạ cửa chính của ngôi nhà là nằm ở bên ngoài là hai lớp lớp ngoài là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính rất an toàn chắc chắn ạ hiện tại em đang tiến vào phòng khách của ngôi phòng khách và phòng bếp thì đây là phía phòng khách của ngôi nhà mọi người có thể quan sát rất là rộng cũng như là hệ thống đèn led rồi trần thạch cao tất cả các thiết bị vệ sinh từ tầng 1 cho lên tới tầng 3 của ngôi nhà đều được bên chủ đầu tư bên em à, lắp đặt hoàn thiện xong hết rồi ạ tiếp theo mời mọi người vào phía phòng bếp của ngôi nhà đây là phía phòng căn bếp của ngôi nhà đây ạ người có thể nhìn thấy rất là chi tiết, rất là hiện đại và sang trọng. Phòng bếp của ngôi nhà rất là rộng rãi. Đây ạ. Đây là tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế màu trắng và màu nâu rất trang nhã và hiện đại. Mọi người có thể nhìn thấy luôn ạ. Rất là sạch sẽ và cái màu nâu này, cái tông màu nâu này rất là tinh tế cũng như là sang trọng. Đây là chậu rửa và vòi rửa thì đều được làm bằng à, sức 304 mời mọi người lên tầng 2 ngôi nhà à, của em ạ ngôi nhà này thì được thiết kế cầu thang giữa đấy tay vịn cầu thang là làm được bằng gỗ lim nam phi à, rất là chắc chắn những cái bậc cầu thang này là được à, lát bằng đá granite này loại một ạ đây phía trên tầng 2 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy cái ngôi nhà này bọn em thiết kế rất là chi tiết từng cái chi tiết ví dụ như là đấy trần phào thạch cao này về mọi người có thể ở đây lắp thêm cái trang trí thêm như cái bức tranh mà ngôi nhà của ngôi nhà này phong cảnh hoặc là bức tranh gia đình yêu thích đây là phòng ngủ của ngôi nhà mỗi tầng hai phòng ngủ thì mọi người có thể thấy à, điện và át ở đây ạ ở đây à, có cửa sổ cửa sổ rất là thoáng lấy ánh sáng vào cũng như ở đây bọn em cũng có để luôn cái dây trời điều hòa cũng như là cái lắp điều hòa vào thôi là có thể ở được rồi tiếp theo mà mọi người ra cái căn phòng thứ hai của tầng hai ngôi nhà này đây em đang đứng ở đây rất là rộng rất là rất là rộng rất là thoáng rất là đẹp luôn cái cửa một cửa ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy là thực ra thì cái ngôi nhà này vừa mới đi vào hoàn thiện thôi cho nên là như cái chi tiết như thế này bọn em về nhà khách về khách tự ờ, vệ sinh cho mới nhá cửa này làm rất bằng gỗ lim rất là chắc chắn đây là thiết bị ờ, vệ sinh mà mọi người xem nhà vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây ạ Nhà vệ sinh đây đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là lavabo, bồn cầu, vòi xịt, ờ, sen tắm đầy đủ hết tất cả các công năng dành cho một cái phòng tắm Xin mời mọi người tiếp theo lên tới tầng 3 của ngôi nhà. Đây ạ. À. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng là một cũng là một phòng à, ngủ, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ạ. À. Cũng có cửa sổ cửa sổ bên em đều đã lắp xong sắt sẵn rồi mọi người có thể yên tâm nếu nhà có con nhỏ như nào đấy về vấn đề an ninh thì hoàn toàn rất là yên tâm em xin lỗi mọi người vừa nãy Phòng vệ sinh của ngôi nhà cũng ờ, giống như tầng 2 cũng đều được ờ, lắp đặt đầy đủ sen vòi, thiết bị lavabo, bồn cầu cũng như là cái quạt thông gió. Đây là căn phòng thứ tư của ngôi nhà này. Mọi người ạ, à, nhà này là có 4 phòng ngủ, rất là nhiều phòng ngủ để đáp ứng công năng cho một hộ gia đình. À, xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 4 dụ của, của nghe nhé. Đây, phía trên này là tầng 4 của ngôi nhà Tầng 4 của ngôi nhà thì là được thiết kế có sân phơi Wow Có sân phơi và có một phòng thờ Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Em đang đứng ở trên đây rất là sáng Rất là chói mắt luôn à, Đây mọi người nhìn thấy tầng 4 này là không phải là Cái tầng này này không phải là là bọn em ờ, làm theo cái hình thức như những cái căn nhà trước là lát ờ, ờ, là, là ờ, ốp trần trần tôn trần tôn nữa mà bây giờ là bọn em đổ mái luôn mọi người có thể nhìn đây đây ạ à. phía đây là để điều hòa ấp để để giặt rũ phía này là để giặt rũ ạ nói chung đây là một cái sân phơi rất là thoáng mọi người nhìn xung quanh này rất nhiều cây cối cũng như nhà cao tầng xung quanh rất là nhiều vị trí căn nhà này thì lại là rất là gần ở ờ, vị trí căn nhà này rất là gần uh, trường mầm non trường cấp 1 cấp 2 ý nghĩa đây là vị trí để máy giặt nha mọi người không để ở ngoài cái sân phơi kia để bởi vì máy giặt nó là đồ nhựa ấy thì là để ở ngoài nắng nó sẽ bị nhanh hỏng hơn là để trong nhà đây là phòng thờ của nhà nhé mọi người ơi phòng thờ